thì tính từ cái mép mà ngay chỗ cái cây kia nha cả nhà xa xa phía xa xa là cái cây đó thì thánh vào đây ạ à. cả nhà thấy không ạ à? thì thánh vào đây và tới ngay chỗ cái vị trí chính xác là ngay cái vị trí mà cái trụ điện kia đó thì tổng à, bờ mặt của cái tuyến đường này là 130m và chiều sâu là à, khoảng 140m nha cả nhà ở đây thì à, đã được à, phân ra làm 4 nền và mỗi nền mặt tiền tầm khoảng là 20 cho đến là 25 hoặc là 30 và giá bán ở đây sẽ rơi vào tầm khoảng là 110 triệu nếu mà chúng ta mua hết luôn nha cả nhà và nếu mà chúng ta mua từng lô nhỏ thì sẽ rơi vào 130 triệu trên một mét ngang và như cả nhà được biết rồi đây là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương hàng hóa giữa các tỉnh với nhau nếu mà từ phía bên à, sông Mã Đà thì chúng ta sẽ kết nối vừa sân bay Long Thành vừa Đồng Nai và cảng Cái Mép ở Bà Rịa Vũng Tàu còn nếu chúng ta đi theo hướng này, à, theo hướng này vừa thành phố Đồng Xoài thì chúng ta sẽ kết nối với các tỉnh Tây Nguyên và đặc biệt là giao thương hàng hóa giữa trong cái khu công nghiệp Bicamex khi mà hình thành đến các tỉnh ạ. Như vậy thì à, ngày hôm nay mình sẽ review cho cả nhà bằng những cái đoạn cam trên tuyến đường này luôn để cho cả nhà nắm thêm thông tin và cũng như là quyết định cho mình có nên đầu tư vào tuyến đường này hay không và sẽ tìm cho mình những cái vị trí đất cũng như là những vị trí mà tốt nhất để chúng ta đầu tư ạ. Và cả nhà hãy theo chân mình đi ạ. và hiện tại thì mình đang đứng ngay tại vị trí đó là tuyến đường DT753 và tuyến đường Đồng Phú Bình Dương 65m như ta nha cả nhà. Và tại vị trí này chính là ngã tư thì nó nằm cái đoạn ờ, phía bên này nha cả nhà. Nằm phía ờ, bên xa xa bên kia thì lát nữa mình sẽ bay lấy cam ở đoạn này cho cả nhà hình dung ạ. À. Thì đây là một trong những cái vị trí mà vô cùng đắc địa. À, có thể nói là kết nối giao thông rất là thuận tiện giữa hai tuyến đường đó là đường DT753 và đường Đồng Phú Bình Dương hứa hẹn sẽ là những cái vị trí mà chúng ta có thể đầu tư cũng như là chúng ta mua đó mà vừa tiềm năng tương lai chúng ta sẽ kinh doanh hoặc là à, chúng ta mua ngay thời điểm bây giờ và chúng ta sẽ nhân đôi hoặc là nhân 3 nhân 4 cái lợi nhuận của chúng ta và tầm nhìn tầm khoảng là một năm đến 2 năm hoặc là 3 năm ạ. À. Và bây giờ cả nhà hãy à, xem play cam của mình ngay tại vị trí này nha cả nhà.